Nhận định soi kèo và dự đoán trận MU gặp Preston Palace diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 2. Tâm điểm của vòng 22 giải Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đối đầu giữa MU và Preston Palace trên sân vận động Old Trafford, thành phố Manchester của Anh. Trận đấu được đánh giá là tương đối dễ cho đội chủ nhà khi mà mọi thứ họ đều vượt trội hơn đội khách. MU đang thi đấu khá thăng hoa với thành tích bất bại 4 trên 5 trận gần đây. Chất lượng đội hình đồng đều cùng với lối chơi thực dụng hiệu quả giúp Quỷ Đỏ lần lượt đánh bại các đối thủ và góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất ngoại ngay mùa này. Sau chiến thắng tương bừng với tỷ số 3-0 ngay trên sân City Ground của Nottingham cách đây một tuần, MU tự tin quay về sân nhà Old Trafford tiếp đón chính đối thủ này ở bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. Cho dù cất đi khá nhiều trụ cột, nhưng bản lĩnh của Quỷ Đỏ vẫn lên tiếng đúng để giành chiến thắng hay không. Qua đó vượt qua Nottingham với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận để giành vé và chơi trận chung kết gặp Newcastle. Trở lại với ngoại Anh, cuối tuần này thì MU sẽ tiếp tục trở lại sân Old Trafford để tiếp đón Crystal Palace. Ở lượt đi, MU đã để đối thủ cầm hòa một đều. Nhưng ở trận lượt về này, với lợi thế sân nhà cùng với quyết tâm lớn ở thời điểm hiện tại, sẽ là không dễ dàng để thầy trò Patrick Vieira có thể có điểm. Trái ngược với MU, Crystal Palace đang thể hiện một bộ mặt bất thường và thiếu chắc chắn. Họ chỉ chiến thắng ở một trong 7 trận đấu kể từ sau World Cup 2022. Nếu không có sự tỏa sáng ở thời điểm cuối trận trước MU, có lẽ đó cũng là trận đấu mà thầy trò Vera phải trắng tay sân nhà. Chính vì chuỗi phong độ thiếu ổn định đó đã đẩy những chú đại bàng xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Và với khoảng cách là 7 điểm với nhóm xuống hạng, nếu như họ không nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn khả năng rơi tự do là có thể xảy ra. Về phong độ của đội nhà Manchester United ở năm trận gần nhất Manchester United vẫn đang có được phong độ khá ổn sau khi trải qua mùa World Cup đầy xáo trộn. Hiện tại thì đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 39 điểm sau 20 lượt đấu. Tính trung bình thì mỗi trận họ mang về 1,95 điểm. Trong 5 trận đấu gần nhất, MU đã thi đấu khá thành công khi họ chỉ để thua một trận trước đội đứng nhất bảng là Arsenal với tỷ số 2-3, cùng với một trận hòa một đều trong trận chạm trán với Crystal Palace. Ngoài ra thì đội bóng này còn có 3 trận thắng. Trong đó, MU đã thắng Manchester City với tỷ số là 2-1, sau đó lại thắng Nottingham với tỷ số 3-0. Ở trận gần nhất, họ đã thắng Reading với tỷ số là 3-1. Với phong độ ổn định như vậy, MU được đánh giá là sẽ giúp được các bet thủ có được tiền thưởng khi đầu tư tại kèo châu Á. Minh chứng là trong 10 trận mở kèo gần nhất, đội bóng này đã có 7 trận thắng và số trận thua là 3 trận. Với tỷ lệ thắng là 70% thì cơ hội trúng kèo là rất cao. Về phong độ của đội khách Crystal Palace, 5 trận gần nhất. Trái ngược với phong độ đi lên của đối thủ thì Crystal Palace lại đang xuống cấp trầm trọng. Tuy họ đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng với tình hình như hiện tại Họ sẽ có thể bị tụt hạng ở những trận tới đây Đội bóng này đang có 24 điểm sau 20 lượt đấu Tính trung bình mỗi trận thì Crystal Palace đã ghi được 1,2 điểm Thành tích trong 5 trận gần nhất của Crystal Palace không hề tốt một chút nào Khi họ không giành được trận thắng nào và chỉ có hai trận hòa Trong đó thì họ đã cầm hòa được Manchester United với tỷ số 1 đều Và gần nhất là hòa không đều trước Newcastle Ngoài ra thì Crystal Palace còn để thua 3 trận trước Tottenham với tỷ số là 0-4, trước Southampton với tỷ số 1-2 và trước Chelsea với tỷ số là 0-1. Chính vì phong độ xuống dốc như vậy, cho nên Crystal Palace không được đánh giá là sẽ giúp được cực thủ mang về tiền thưởng. Nguyên nhân là trong 10 trận mở kèo gần nhất, họ chỉ có 4 trận thắng, tương ứng với tỷ lệ là 40% và số trận thua chiếm tỷ lệ cao hơn với 6 trận, chiếm 60%. Các nhà cái sau khi tính toán kỹ càng đã quyết định để MU chấp Preston Palace 1,25 trái. Như vậy là ở trong trận đấu tới đây, MU cần phải có chiến thắng cách biệt từ hai trái trở lên thì giới đầu tư cho đội bóng này mới có được tiền thưởng. Thông tin về lực lượng của hai đội. MU mất tiền vệ Eriksen trong vòng ít nhất là từ 6 đến 8 tuần tới. Đó là một tổn thất rất lớn của Quỷ Đỏ trong cuộc đua danh hiệu lúc này. Dù vậy thì việc Dalot và MC Tommy May đã quay trở lại tập luyện cho dù chưa thể có mặt trong trận đấu tới đây. Nhưng ít nhất đó cũng là một tín hiệu đáng mừng ở giai đoạn này. Tân binh Wigos đang thể hiện khá tròn vai kể từ thời điểm ra mắt. Điều đó sẽ giúp cầu thủ người Hà Lan chắc suất đá chính thời gian tới. Crystal Palace thì lại đang có sự phục vụ của Zaha sau chấn thương. Cựu tiền đạo của MU đã có 3 bàn vào lưới đội bóng cũ trong khuôn khổ Premier League và sẽ tiếp tục là đầu tàu để dẫn dắt các đồng đội ở trận đấu này. Về đội hình dự kiến của hai đội, MU, các cầu thủ dự kiến Digia, Juan Bissaka, Varane, Martini, Shaw, Casemiro, Fred, Anthony, Fernandez, Rashford và Weghorst. Crystal Palace, các cầu thủ dự kiến Guaita, Clini, Richards, Guehi, Mitchell, Izzy, Dokuri, Sklup, Olisi, Edua và Ayu. Về lịch sử đối đầu, MU nhìn hơn về tỷ lệ đối đầu giữa hai đội xét theo 5 trận đấu gần đây khi thắng Crystal Palace 2 trận. Đội khách có một lần vượt qua quỷ đỏ, còn hai trận đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Về phong độ thì MU cũng đang vượt trội khi có 3 chiến thắng, một hòa và một thua trong khi đó cả năm trận gần nhất thì Crystal Palace đều không biết đến mùi chiến thắng. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Crystal Palace không ghi bàn ở 5 trên 7 trận đấu gần nhất ngoại hạng Anh. Có dưới 2,5 bàn ở 3 trận đấu gần nhất có sự tham gia của Crystal Palace ở ngoại hạng Anh. Crystal Palace ghi dưới một bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Có 3 trên 5 trận đấu gần nhất của MU đều có hơn 2 bàn. MU ghi hai bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhận định về kèo châu Á Quỷ đỏ đang có đà hưng phấn rất cao sau 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng nói là những chiến thắng của MU đều rất thuyết phục với cách biệt tỷ số từ hai bàn trở lên. Qua đó, giúp thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag có được sự tự tin rất lớn khi bước vào những trận cầu sắp tới. Và không bất ngờ khi họ đang được đánh giá là nhỉnh hơn Crystal Palace rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Chưa kể là Rashford và đồng đội đang thi đấu cực kỳ tự tin tại mái ấm của mình. Theo thống kê thì MU đã thiết lập được chuỗi trận toàn thắng ở trong 12 lần đón khách gần nhất trên mọi đấu trường. Đồng thời, tỷ lệ thắng kèo ở cửa cực của họ cũng đang là rất cao khi lên đến 91% trong những trận đấu đó. Ở phía còn lại, Crystal Palace đã gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi chặn đứng mạch hưng phấn của MU ở lượt đi, cũng như là cầm hòa Newcastle ở lượt trận mới đây. Tuy nhiên thì nhìn chung về phong độ của thầy chó luyện viên Patrick Vieira vẫn là rất nhạt nhòa với 5 trận không thắng liên tiếp với 3 thua và 2 hòa. Theo đó thì những chú đại bàng sẽ không phải là lựa chọn đủ uy tín ở thời điểm hiện tại. Các chuyên gia khuyên chọn MU. Nhận định về kèo châu Âu Nhìn vào lịch sử đối đầu từ năm 2019 đến nay, có thể thấy rằng thực lực của cả MU và Crystal Palace lại được các chuyên gia đánh giá là khá cân bằng nhau. Bởi vì ở trong 7 lần chạm trán gần nhất, ngoài một trận hòa, cả hai đều đã giành được 3 chiến thắng trước đối thủ. Trong lần gặp mặt đầu tiên, MU đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Thế nhưng ngay sau đó, Crystal Palace đã đáp trả bằng chiến thắng 2-1 ở cuộc gặp thứ hai. Bước sang cuộc đối đầu thứ ba, MU lại vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0 và Crystal Palace cũng đã mang thế trận về trạng thái cân bằng với chiến thắng 3-1 ngay sau đó. Chỉ đến lần chạm trán thứ năm, cả hai mới có thể cầm hòa nhau với một trận đấu không có bàn thắng. Và ở hai lần đối đầu gần nhất, cả hai đã thay phiên nhau chiến thắng đúc trước đối phương với tỷ số là 1-0. Tỷ lệ kèo châu Âu mà nhà cái đưa ra ở trận đấu giữa MU và Crystal Palace này là 1.38, 7.80 và 4.75. Tỷ lệ này tương ứng cho MU thắng, MU thua và hai đội hòa nhau. Các chuyên gia khuyên chọn nên chọn MU. Nhận định về kèo tài xỉu Tỷ lệ là 2.5 Qua 7 lần chạm trán trước đó của MO và Crystal Palace Chúng ta có thể thấy rằng cả hai đội không có nhiều cơ hội để ghi được nhiều bàn thắng vào lưới của đối phương Chỉ có 3 trên 7 trận đấu có tổng số bàn thắng là từ 3 trái trở lên Cho nên khả năng trận đấu này cửa xỉu sẽ chiếm ưu thế lớn hơn Xét kết quả trong năm trận đấu gần nhất MU có được 11 bàn thắng vào không thành đối thủ và họ để thủng lưới 6 bàn nhưng Crystal Palace chỉ có hai bàn thắng được ghi vào lưới đối thủ và họ đã phải vào không thành của mình nhặt bóng đến 8 lần. Tỷ lệ tài xỉu mà nhà gái đưa ra sau khi quan sát thành tích của hai đội MU và Crystal Palace ở năm trận gần nhất là 2.5. Như vậy, nếu trận đấu kết thúc với tổng số bàn thắng ít hơn 3 trái thì người chơi nên chọn cửa xỉu. Tỷ lệ trả thưởng cho cửa tài là 0.85 và cửa xỉu là 0.95. Các chuyên gia khuyên nên chọn cửa xỉu. Nhận định về kèo hiệp 1 Mặc dù đã rất cố gắng cải thiện nhưng Crystal Palace vẫn chưa thể khiến người hâm mộ an tâm với lối chơi thiếu đột phá của mình. Theo thống kê thì họ chưa thể ghi bàn trong toàn bộ 4 lần ra sân gần nhất ở ngoại hạng Anh. Trong lần đối độ trước đó, những chủ đại bàng cũng là đội phải nhận về bàn thua sớm. Chưa kể là Quỷ Đỏ vẫn đang thi đấu rất tập trung ở nửa đầu trận đấu. Theo đó thì đội chủ nhà đã cho thấy được sức nặng của mình trong kèo hiệp 1. Nhận định về tỷ số